chúng ta sẽ nghiên cứu ngay sau đây nhé. Đó là sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Khối lượng chúng ta biết rồi, thể tích biết rồi và lượng chất của chúng ta là N là số mol ấy ạ. Đấy thì bây giờ ý đầu tiên là giữa lượng chất và khối lượng chúng ta có mối quan hệ như thế nào? Nếu như chúng ta đặt N là số mol của chất đó và M nhỏ là khối lượng chất. Được chưa? M nhỏ nhé, mass là khối lượng của chất. Được chưa nhỉ? Và M lớn là khối lượng mol của chất. Được chưa? Mass molecule. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ có được cái công thức chuyển đổi như sau. Đó là M nhỏ sẽ bằng số mol nhân với M lớn. Đúng là cái công thức này rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ là M lớn là gì? Là ý nghĩa của nó là khối lượng của một mol. Đúng không? Vậy bây giờ tôi có N mol thì rõ ràng tự nhiên N lên sẽ được đúng không nhỉ? Và từ công thức này chúng ta có thể là có những cái chuyển hóa về sau này. Ví dụ như là à, N thì bằng M nhỏ chia cho M lớn này. M nhỏ chia M lớn Các em chú ý là chúng ta uh, nên là uh, chú ý ngay từ những cái điểm đầu tiên bây giờ nhé Đó là N sẽ bằng M nhỏ chia cho M lớn này Và cái M lớn có thể bằng là khối lượng chia cho N Chú ý giúp thầy nhé